xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Đen về Lắp Hấp Và ngày hôm nay mình sẽ tới đây để xem cuộc thi múa lăng ờ, lớn nhất tại Hội vào năm 2020 Thì ờ, ok bây giờ xong ờ, Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thử hỏi đoàn múa lăng này bao nhiêu rồi và chúng ta sẽ thử xem nha lát để mà xem rồi muốn ăn cái gì nha Thank you. Thank you.